Vâng, xin chào. Hôm nay là mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cách hướng dẫn đăng nhập vào tài khoản Facebook. Thì ở đây là mình hướng dẫn ngay từ ban đầu luôn Đấy. Ban đầu là mình tạo ra một cái chom mới thêm này. Đấy, ví dụ như mình để ở đây là ví dụ như là à, nick via mới đi, via mới. Ok ra 01. Rồi. Rồi vậy là mình sẽ đã tạo ra được cái là một cái tài khoản trom mới rồi và bây giờ bắt đầu mình lốc vào Facebook mới nhé ok đây nick thì mình đã chuẩn bị sẵn ở đây ạ đấy. thì nó sẽ có định dạng ở đây ấy, là các chị không cần quan tâm định dạng ở đây ấy, là tài khoản này cộng với cả mật khẩu cộng với cả là 23 23 là bảo mật hai lớp ấy. đấy thì ở đây là đây mình sẽ lốc vào như này đấy nó sẽ ra cái dạng gọi là xác thực yêu cầu xác thực yếu tố đây này thì nhớ là mình sẽ vào cái website là 2fa live đấy bắt đầu mình dán cái bảo mật hai lớp vào đây bảo mật hai lớp ấy, nó có cái mã như thế này này đấy, các chị đấy nhá copy mình dán vào đây này submit thì sau khi submit xong ấy là các chị sẽ thấy cái giải mã đằng sau này này và các chị bấm sao chép Đấy, dán vào tiếp tục lòi lâu trình duyệt ok vậy là chúng ta đã vào được cái nick Facebook mới ở đây là một cái Facebook ngẫu nhiên ha bạn bè 不给呀。